Đa chính là đa chính là là hứa của mình ngày hôm qua đã qua video này các bạn ạ. À. Đây, mình sẽ làm về chủ đề mini world nha. Theo như là hứa của video mình sẽ làm chủ đề về mini world. Đâu mình chỉ làm vì mình không có thời gian. Và mình xin thông báo chính hiệu cho các bạn, mình là Von xin, xin tối nha mọi người. Đây chính là map của mình rất nhiều map luôn mình đã cài gần hết cái UC map của mình rồi nếu các bạn biết mình thì cứ vô map của mình chơi thử nha còn bây giờ không lần lần nhằn nữa ta bắt đầu vào video nè mọi người video hôm nay á mình sẽ chơi về mình sẽ chơi mini world và một con mắt bất kỳ mình sẽ là mình sẽ vô con mắt bắt cua để kể chuyện cho mọi người nghe chọn đào một cái má xong tả về cái ok sẽ cho một mừng thôi cho vô cái kia cho ta À, mình sẽ bắt đầu vô nha mọi người và mình sẽ kể vào ngày đầu tiên mình làm youtube ờ, cái ngày đầu tiên mình làm youtube á mình rất hào hứng và rất mong chờ về cái sự nghiệp YouTube của mình hoặc không, không đơn giản như vậy. Mình phải cài thêm một số cái gì đó để mình có thể làm video chất lượng thôi. Mình thấy những người làm YouTube há dễ cho nên mình quyết định làm YouTube. Ai rồi lại khó như vậy. Ngày đầu tiên mình làm YouTube á, từ những video đầu tiên mình đăng ra cũng là về google up cho nên á mình kết quả hái đa số mà đoàn trang chơi google up vì mình đã tham gia cũng nó từ 3 năm rồi mình ờ, không thể rời bỏ tự game mà được tới một khúc sau hết giờ nghỉ hè á, mình phải qua lại trường đúng không các bạn và qua lại trường cũng là cái ngày mình phải ờ, học nhiều hơn này học nhiều hơn và là và không lười học cho nên mình đã bỏ youtube khá lâu lâu lâu mình sẽ ra một video mới thôi cho nên các bạn ờ, không xem nhiều về mình nó cũng là một chuyện thường thôi cho nên á mình cái ngày đầu tiên á mình nghĩ như vậy á là mình cũng hơi chết xíu nhưng cái ngày thứ hai đã đổi đời mình từ những video thứ hai đã có ba người đăng ký mình mình rất uh, nó sao nhỉ mình uh, ờ, cảm ơn các bạn đã đăng ký mình uh, Lúc đó Mừng chưa có hai vô lắm nhưng ba bạn đó là ba bạn đầu tiên đăng ký của Mừng. Mừng xin cảm ơn rất nhiều và và cảm ơn những bạn đăng ký bây giờ. Mừng cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều và sẽ kể về bây giờ nha. Do trời mưa bão nhiều quá cho nên mình phải đi học online. Nhưng là học thêm nha chứ học ở trường không biết là học online hay không nữa cho nên á, bừng ờ, vấn đề học online với vấn đề học ở trường làm làm video của mình cần ngày còn ít làm đi cho nên á mình bắt buộc á là lâu lâu mới ra video mới cho các bạn được chứ ờ, ra ngoài á mình sẽ ảnh hưởng việc học với lại là với lại là mình sẽ không sau này á mình sẽ uh, cố gắng mà mình đã hứa với mẹ một lời hứa là mình sẽ cố gắng học hành nếu mà không mình không làm được á, thì mẹ sẽ buồn vì mình cho nên mình sẽ cố gắng á, làm nhiều hơn làm uh, lâu lâu nếu các bạn thấy mình ít ra video về video này đấy cho nên á mình sẽ cố gắng á, ra thật nhiều video cho các bạn xem và sẽ không và sẽ học phần thật giỏi khi nào á mình mình khi xong á mình sẽ làm một ít video cho các bạn xem ngày nào mình cũng ra luôn cho các bạn xem mẹ nếu đó là sự thật nếu không phải sự thật mình xin lỗi trước các bạn nha do mẹ mình ít cho mình chơi máy tính á giờ đây là cơ hội của mình mình vừa học thêm xong cho nên á các bạn thấy video hồi nãy không? Là hứa hẹn có mừng sẽ ra video nhiều hơn và tự đề của nó là một xin lỗi. Cho nên hôm nay á, mình làm video bắt cô kể chuyện này á. Là để xin lỗi và để uh, cái lời hứa đó hơn sự thật. Mình sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Và mình sẽ uh, không không làm về chủ đề chính một chủ đề không đâu mình sẽ liên tục mini world với lại là với lại là Google góc nhiều hơn cho các bạn nè mình sẽ không làm nhiều chủ đề giống nhau đâu cho nên các bạn cứ yên tâm nha còn giờ video video của mình á chưa có chất lượng cao mình sẽ học thêm từ mấy người kia mình sẽ học nhiều hơn để mình có một video chất lượng cho các bạn coi nha giờ bây giờ thì chuyển sang qua sao ta Rồi xí các bạn đoạn này bắt buộc khó quá Nói chung á mình chỉ kể về những vấn đề học tập với lại là vấn đề mình ít ra video thôi cho nên uh, các bạn đừng hiểu nhầm mình nha mà với lại là nếu các bạn á, có coi vi... có coi những video trước của mình hám lâu lâu một số video của mình sẽ có mic đúng không và đúng đó là vấn đề thứ hai của mình video không có tiếng các bạn coi những video không có tiếng sẽ rất ngán luôn cho nên mình sẽ cố gắng hơi tạo cái tiếng nhiều hơn cho các bạn và sẽ xô giọng cho các bạn nhiều hơn cho nên các bạn cứ yên tâm đi việc Ken của mình nghĩ là không bao giờ nha các bạn chúc các bạn một ngày chúc các bạn á, là sẽ à, làm bằng tốt này và nhiều sức khỏe hơn trong trong cái mùa này cái mùa này á là mùa khó khăn cho nên mình mong á các bạn sẽ có một cái sức khỏe tốt để chống trả được cái sức lạnh này và video của chúng ta là kết thúc rồi nếu các bạn thấy hay và thấy chất lượng á thì nhớ đăng ký với một lượt like cho tôi nha còn bây giờ thì good Bye, I'll see you.